bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Tháng tư rực nắng và cũng bắt đầu kèm theo những cơn mưa rào bất chợt báo hiệu một mùa hạ lại về thỉnh thoảng dạo theo triển ký ức của mình tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người nhớ về mùa hạ mùa của tuổi học trò nhiều mộng mơ của những dòng lưu bút và cánh phượng ép hồng trang vở mùa của những cuộc vui tụ hội trên cánh đồng bắt ve sầu thả diều và cả mùa chia ly cuối cấp thế nhưng đâu đó cũng có những người lấp đầy mùa hạ của mình thương nhớ khôn nguôi ra diết về một người đã đến rồi rời đi mãi mãi nắng của hạ để lại mưa của hạ để lại nụ cười của người cũng để lại vậy mà mùa hạ này có còn là mùa hạ năm xưa những đó hoa lòng mời bạn cùng tìm đến câu trả lời qua tác phẩm vẫn là mùa hạ của tác giả Ngọc Miris thì cùng sẻ chia nỗi lòng của người ở lại. Biết đâu, ta cũng đã từng có một ký ức mùa hạ, nhớ thương xuân đi thì hạ đến cứ thế cuộc sống của tôi đã qua 18 mùa hạ rồi đấy không ngắn không dài đủ để nhớ đủ để khắc sâu đủ để trở thành hoài niệm đủ để nhắc đến mỗi khi nghĩ lại 18 mùa hạ có những thứ đáng để quên hoặc không thể nhớ tôi đều đã quên hoặc chẳng từng nhớ duy chỉ có cậu đến lúc này tôi không thể quên được không thể làm phai mờ được dù chỉ là một chút một chút thôi bao lâu rồi tôi không viết chẳng biết nữa lâu lắm rồi thì phải ít nhất từ khi cậu đi cảm hứng của tôi hình như theo cậu mất rồi nhưng hôm nay tôi phải viết lại vì tôi nhớ ngày xưa có một chàng trai rất thích đọc mấy mẩu chuyện nho nhỏ của tôi đến nỗi là 11 giờ đêm rồi tôi vẫn còn nhận được tin nhắn này chuyện của bà tấu hài quá đấy hôm nay tôi viết về cậu vì nhìn tiêu đề làm tôi nhớ cậu nên tôi viết về cậu đơn giản thế thôi đối với tôi mà nói nỗi nhớ cậu mỗi ngày sẽ dâng lên một chút một chút thôi nhưng cậu biết không mỗi ngày một chút chẳng hề dễ dàng tí nào tôi gặp cậu trong một buổi chiều mùa hạ dưới cái nắng đã có phần yếu đi khi mặt trời sắp xuống một chàng trai hay cười một chàng trai tạo cho tôi cảm giác an toàn vui vẻ mỗi khi bên cạnh về sau này tôi thích cậu thích chàng trai nhắn tin cho tôi đến tận 2, 3 giờ sáng Chỉ mong tôi đừng buồn nữa Tôi cũng thích cậu Chàng trai luôn sẵn sàng lau nước mắt cho tôi Cho tôi mượn bờ vai để tựa vào mỗi khi tôi cảm thấy thế giới của mình trống rỗng thanh xuân của tôi có cậu ghé qua có cậu che chắn giúp tôi những rông bão lớn nhỏ có cậu xoa dịu mọi thứ cho tôi có cậu yêu tôi chờ tôi với tôi thế là đã đủ rồi thế nhưng tại sao nó lại không trọn vẹn ý tôi là sao cậu lại đi tôi nhớ là tôi chưa từng nói tôi yêu cậu cậu cũng thế mà nhưng chúng ta đều tự hiểu đúng không đến bây giờ khi có người hỏi tôi rằng tôi đã từng yêu chưa tôi luôn gật đầu tôi từng yêu cậu và bây giờ tôi vẫn yêu cậu tôi nhớ vòng tay ấm áp của cậu nhớ cảm giác ngón tay cậu chạm vào nước mắt trên mặt tôi rồi khẽ lau đi nhớ cảm giác xa cậu nhớ cảm giác được cậu ôm vào lòng sau vài vòng nỗi nhớ tôi nhớ cả mùi hoa lưu ly nữa chậu hoa nhỏ nhỏ cậu tặng tôi ngày ấy tôi nhớ hết nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu mọi thứ về cậu tôi mở lại dòng tin nhắn ngày ấy của tôi và cậu có những câu tôi không quên nổi đấy cậu có biết không tôi đọc lại hết đọc lại tất cả tôi đọc đi đọc lại mà tôi ngỡ mình sắp phát điên đến nơi phát điên vì nhớ cậu phát điên vì không thể nghe giọng cậu phát điên vì đã vô tình gửi cho cậu thêm hàng nghìn tin nhắn tôi nhớ cậu nhưng không có ai phản hồi tôi bất lực với chính bản thân mình vừa muốn quên nhưng lại không cho phép mình quên bảo không được khóc nhưng vẫn sẽ lặng lẽ khóc lý trí tôi bảo cậu đã đi rồi nhưng con tim yếu ớt của tôi lại như muốn nói rồi ngày mai cậu ấy sẽ lại về với mày thôi buổi chiều hôm ấy có nắng rất đẹp nhỉ lại một buổi chiều mùa hạ tôi đang ngồi trong phòng chăm chút chậu lưu ly đã có vài nụ tim tím điện thoại của tôi rung lên là tin nhắn của cậu dòng tin nhắn có vỏn vẹn ba chữ tôi nhớ cậu tôi không nhớ tôi đã nhận cuộc gọi của ai ngay sau đó chỉ nhớ tôi đã chạy đến nơi có cậu một cách nhanh nhất cái nơi có mùi thuốc khử trùng ấy cái nơi mà đến giờ này tôi vẫn không thể nào quên được nơi cuối cùng bọn mình gặp nhau đẩy cửa phòng bước vào nước mắt đã làm nhòe đôi mắt cận của tôi rồi chỉ cần tôi chớp mắt nhẹ một chút nước mắt sẽ rơi ra nơi ấy có cậu nhưng vẫn hơi lạnh hơi lạnh một chút cậu mỉm cười nhìn tôi giờ cánh tay băng bó về hướng tôi yếu ớt bảo lại đây giờ phút ấy tôi muốn nói nhiều nhưng nhìn cậu thì lại không thể nói gì nữa có phải tôi rất yếu đuối không cậu không khóc cậu vẫn mỉm cười với tôi cố gắng lau nước mắt cho tôi vẫn nói hôm nay lại có người khóc vì tôi cơ à ừ hôm ấy tôi khóc vì cậu thật sự vì cậu mà khóc cầm tay cậu và nói với cậu nhiều điều bảo cậu phải cố lên tôi đợi thế nhưng cậu lại bảo đừng khóc quên tôi đi thôi vẫn hay bảo là ghét tôi lắm cơ mà rồi lại bảo có thể ôm tôi một chút không khi tôi ôm cậu vẫn là mùi hương quen thuộc ấy vẫn là vòng tay quen thuộc phỏng ra sau lưng tôi ôm tôi dù không thể chặt như những lần trước nhanh nhanh khỏe lại rồi chở tôi đi học biết chưa cậu im lặng rồi đáp lại đồ ngốc xin lỗi cậu không thể cùng cậu tiếp tục nữa rồi tôi biết tôi biết cậu không thể tiếp tục nữa nhưng cậu có biết lúc ấy tôi lại khao khát nghe một lời nói nói rằng cậu sẽ ổn đến thế nào không nhẽ ra không nên gọi cậu đến cậu bảo tôi như thế từ đầu đến cuối tôi thật sự không biết phải nói gì mà nói đúng là tôi chẳng nói được tôi chỉ nghe giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt của cậu mãi tôi mới can đảm nói một câu đừng bỏ tôi nhé lần này cậu chẳng cười nữa rồi cậu khóc rồi cậu vẫn bảo tôi là đồ ngốc còn nói xin lỗi tôi ai cần lời xin lỗi của cậu tôi chỉ cần cậu thôi mà sao cậu lại đi 10 phút cuối cùng ở cạnh cậu Bọn mình hầu như đều im lặng Lòng tôi lúc ấy nặng lắm, cậu biết không? Tôi sợ rằng chỉ một giây nữa thôi Mắt cậu sẽ nhắm lại và chẳng mở ra nhìn tôi một lần nào nữa rồi cũng đến lúc mắt cậu lờ đi lưu diêu nhắm lại nụ hôn lên mắt cậu có vị nước mắt nụ hôn lên môi cầu vẫn ấm áp chỉ là không ngọt ngào như trước hơi đắng đắng tạm biệt nhé đừng nhớ tôi cậu nói xong bước ra khỏi bệnh viện trời đã tối hẳn có gió nữa chứ là cậu phải không có mưa nữa tôi ngửi được mùi của nước mưa mùi của cỏ cây nhưng tôi lại nhớ mùi của cậu rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà sao chưa đầy 24 giờ thế giới lại không còn cậu nữa thế tôi trách ông trời mang cậu đến rồi lại giấu cậu đi như một cơn gió vậy mưa à mưa đi giúp tôi hòa tan thứ nước mằn mặn trên mặt tôi đi cậu ấy chẳng thích nhìn thấy chúng đâu và thế là mùa hạ ấy đi qua con tim tôi chẳng còn đập rộn rã nữa nó lặng đi khi nghe tin cậu bị tai nạn nó lặng đi từ sau khi cậu buông tay tôi đi sang một nơi khác một nơi mà không có tôi bỏ tôi ở lại cái thế giới đang ngày càng lạnh lẽo khi không có cậu ngày đầu tiên không có cậu tôi nhốt mình trong phòng kín xem lại tin nhắn của tôi và cậu tôi chỉ ước cậu mang theo nó nhưng cậu mang theo rồi tôi biết lấy gì xem mỗi khi nhớ cậu đây tâm trạng hôm nay của tôi là tôi nhớ cậu nhớ cậu phát điên lên được ngày thứ hai không có cậu tôi ra ngoài dạo bước trên đường nơi nơi đều là bóng hình cậu tâm trạng của tôi hôm nay không khác hôm qua là mấy tôi nhớ cậu nhớ cậu nhiều hơn hôm qua ngày thứ ba không có cậu tôi nhìn thấy chậu hoa lưu ly bên cửa sổ cậu tặng tôi dạo trước có vài bông hoa hé nở rồi hôm nay tôi vẫn nhớ cậu thứ 50 không có cậu Tôi ngồi trước bàn đọc sách Tôi bỗng nhớ cậu Rồi ngủ gục luôn trên bàn Và thế là tôi bước sang ngày thứ 51 không có cậu Ngày thứ 80 không có cậu Hôm nay tôi bận đến nỗi chẳng có thời gian nhớ về cậu Có phải tôi sắp quên được cậu rồi không? thế nhưng đêm lại xuống tôi lại ôm gối khóc một mình đêm này tôi nhớ cậu ngày thứ một trăm không có cậu tôi đến nơi có cậu nhưng chẳng nhìn thấy cậu chỉ có gương mặt cậu trên bức ảnh nhỏ kia thôi tôi đến thăm cậu này thế giới của cậu ổn chứ Ngày thứ 147 không có cậu Hôm nay sinh nhật cậu này Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Chàng trai của tôi Có thể nhường điều ước của cậu cho tôi một lần được không? Nếu được Tôi sẽ ước là về với tôi nhé Ngày thứ 365 không có cậu Một năm trước đúng vào ngày này bọn mình chia tay nhau tôi trưởng thành rồi hiểu chuyện hơn rồi những thứ cần quên tôi đều đã quên những thứ không cần nhớ tôi sẽ chẳng buồn nhớ chỉ riêng cậu đến nay tôi vẫn chưa quên được thôi thì hẹn gặp cậu ở một thế giới khác sau này Ngày thứ 391 không có cậu Hôm nay tôi viết lại rồi Cậu có đọc được không? Bên ngoài có nắng Tôi hình như ngửi được mùi hương của cậu Nói cho cậu biết một bí mật nhỏ nhỏ của tôi Qua đêm nay đến ngày mai Có lẽ tôi sẽ vẫn nhớ cậu cả đời này thứ tôi nuối tiếc nhất là cậu đây biết không tôi muốn được cùng cậu đi nhiều nơi hơn nữa được cùng đi ăn thử nhiều món ngon hơn nữa chỉ là hình như không kịp nữa rồi ở thế giới của cậu nhớ phải bình an nhé chờ tôi rồi tôi sẽ đến bên cậu không lâu nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện về thế giới mà đã từng có cả hai chúng mình một mùa hạ không có cậu lại qua rồi vẫn là mùa hạ chỉ là mùa hạ ấy vắng bóng chàng trai của tôi thôi vẫn là mùa hạ chỉ là mùa hạ ấy không còn nghe tiếng người cười vỡ tan vào trong nắng vẫn là mùa hạ vẫn có nắng có gió có mưa rào tôi chỉ tiếc lại không có cậu vẫn là mùa hạ nhưng thế giới của tôi lại mất đi một người quan trọng tôi sẽ chờ qua nhiều mùa hạ nữa rồi sẽ có mùa hạ nào đó tôi sẽ gặp lại cậu phải không tôi sẽ mang theo một chậu lưu ly nhỏ đến gặp cậu tôi chưa quên không quên một giây phút nào như đúng ý nghĩa của loài hoa này tôi hứa đấy thế nên phải đợi tôi phải đợi tôi đấy cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp các bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.